thật xa sập bê hiện nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích được sự an vui được sự tâm cho các thiền tinh khỏi bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyên cả thái nhiên sa thứ sa thứ lành thai Chúng con thành kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Chúng con thành kính tri ân Ngài. Yang kin chikusala kam mang katabang kiri yang ye Na wacha manasa tidak se sukatang katang. Ye san ta cha san ta asan ni nu kat tăng punya va lang mai hằng sắp bê va kỳ va hoàn tu tê ye tăng các tăng su huy đi tăng đinh năng punya va lang mai ya ye cha tăng thát na cha nan ti đề qua tan to ni về đã dùng sắp bê lô cầm hi ye sắn ta chi hoàn ta ha đã hệ tu ca ba yun năng tu ma ma chê ta sa tiên phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phương bao vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cũng trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta và chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phương con hồi hướng dân ban do bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mẫn ngai có người làm phương đường dài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hướng được phương quý ung dung thành nhàn chúng sanh thế giới các hàng với nhờ thọ từng sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng Atha Sattha cha Bhumantha Devanaka Mahintika bun khan tu sa sa năng cha bum man mahintika bun nhan tu chiran rakhan tu no garu akasanta san tha cha bum man mahintika bun nhan tu chiran rakhan tu nya tayo จะปุมมันตาเดวานากามหินติกาุูรคันตุปานิโน อาคาสันธาจะปุมมันธาเดวานากามหินทิกาอุญญันโนอนุโมดันตุจรันรคันตุโนสาดา chư thiên ngữ trên hư không địa cầu tự ngữ rõ thông mọi điều lòng vương thần lực có nhiều đông sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài nguyên thương phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tay nước ngựa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành.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 quý cô tư nữ và con kính tri ân đạo tràng nam mô bút thầy Dạ, giờ cũng đến giờ học của phi diệu pháp của thầy Kinh. Con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. À. Namu thassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namu thassa bhagavato arahato samma Sa tha sa Namo thassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahma chaloka thibati sampati katanjalian cha tha Santi tha san tâm para chăng kha cha ti ca đề se tu tham măng anu à kham phi măng pa chăng san tham ma phê rin vi na dân sun tan cha bản tham abhi à tham ma cham mầm a à cô ta tu cha tư sân cha đàn đăng tam bố tha nay ye parisa ma ya man che Phạm Thiên vẫn nhậm mùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng dài đời nắng vườn lộc giả ngoài dời chân sang nguyên pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy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 Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Thầy giác. Nam mô Tha giá, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sa Dạ, kính lễ sư Đức, dạ, kính chào tất cả quý vị rồi mai mình tiếp tục chương trình ha rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt Arhang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantan apiwademi Swakato bhagavata thammo thammang namasami Sapatipanno bhagavato sami สมาสัมพุทธมัตุลังสัจธรรมมกนุตตมังอภิวาดิปาสิสังอภิธรรมมัตสังฆังcon đem hết lòng thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp à, nam mô tha giác nam mô tham giác nam mô sang khai à, kính thưa quý chương trình cũng như từng lại ha đọc uh, Bali về trước tại sao nó dài câu đố vui uh, có thưởng nha.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 Chánh tinh tấn 7. Chánh niệm 8. Chánh định 9. Tà kiến 10. Tà tư duy 11. Tà tinh tấn 12. Tà định Dạ con đã đọc xong đoạn 1 dạ, Cảm ơn cô Châu Nguyễn đã bớt bài dạ, con Cảm ơn thầy và dạ, cảm ơn Đạo Trang Dạ con kính mời vị khác ạ Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya, con kính đảnh lễ và ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức ờ, cô tư nữ Như pháo quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng, con xin phép được đọc bài ạ.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 Có trình lực là một tỉnh lực, hai tấn lực, ba niệm lực, bốn định lực, năm tệ lực, sáu tam lực, bảy quý lực, tám vô tầm lực, chín vô quý lực. Dạ con đã đọc xong đoạn 2, con kính tri thầy, con kính mời vị kế tiếp.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 ở giữa dĩ chi căn tức sáu trí mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn Dạ con đã đọc bài xong ạ Dạ con kính tri ân thầy Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài Dạ xin mời vị kế tiếp ạ Dạ, Nam Mô Bút Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.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 À. ông người tâm bảo ơn đức phật ơn đức pháp ơn đức tăng con à, kính đảnh lễ ngài chi đức con kính lễ của tu nữ như pháp con xin kính chào thầy kinh con xin kính chào toàn thể đạo tràng cảm ơn cô biết ta cô hồng nhung và à, cô nguyễn Zetina cho biết tin tín hiệu tốt ạ dạ con xin phép được tập bài ạ Saka sằng gạ hồ tất yếu những hỗn hợp pháp đoạn một Mitsaka sằng gạ hề Chát mô hô Á lô hô Á rô sô Á mô hô Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân một Tham hai Sân ba Si bốn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 Dạ, con kính cảm ơn thầy kinh. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Dạ con xin đọc tiếp. Rôn ri già ni chắc khôn ri dăng sô tin ri dăng ga nên ri dăng chiều hiền ri dằng cà yin ri dằng ít thiên ri dằng bú ri xin ri dằng trì quy tiền ri dằng ma nền ri dằng su khiền ri dằng đúc khiền ri dằng sô ma nát xin ri dằng đồ ma nát xin ri dằng u bách khiền ri dằng Sariyan.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 hai sắc mạng quyền căn và danh mạng căn. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân um, quý sư quý bà quý cô sư nữ kính tri ân thầy và đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài tiếp ạ.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 thái thiện và bất thiện. Dạ con đã đọc xong, dạ con kính tri ân thầy ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bốt bài. Dạ. đây sao thử sao thử chắc hết ai đọc ha rồi bây giờ mình vô câu đố vui cái gì nghe rõ không alo rồi sao thử sao thử câu bắt đầu chuẩn bị vô câu đố vui nha quý vị nhanh tay lấy 10 điểm nha <laughs> hôm nay à, <laughs> đố không vui <laughs> ừ, dười sao không dười nhức đầu quá hả không dười kỳ <laughs> rồi ai ai lấy, giải quán quân người ta kỳ rồi ai lấy vậy lấy vậy kỳ rồi phát nguồn lào cai hả phát nguồn lào cai lấy hả Ồ, ờ, Tâm lấy à, quân Tâm lấy à, Chánh Tâm lấy à. À. Vậy là giờ nay ờ, quý vị phải tranh thủ rồi. <laughs> rồi nay cô Meta mà phóng đường Lào Cai mà Ráng sao mà tranh với lại cô Nhung, cô Nhung có lấy hết. <laughs> rồi câu số 1 sắc quẩn đang sanh sắc quẩn đang sanh với ai sắc quẩn đang sanh với ai thì thọ vẫn cũng đang sanh với người người đó thì thọ vẫn cũng đang sanh với người đó phải chăng rồi câu dễ quá ha sắc vẫn đang sanh với ai thì thọ vẫn cũng đang sanh với người đó phải chăng rồi, rồi mọi quý vị suy nghĩ chút xíu nha rồi à, tranh thủ lên lấy 10 điểm không rồi nhường biết lại cho cho Nguyễn làm vậy nha con xin được ờ, trả lời thử câu này xem thưa thầy sắc uẩn đang sanh với ai thì thọ uẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng dạ thưa thầy câu này không có đúng thưa thầy à, như là trong ờ, bảy sở hữu biến hành á thì có uh, uh, có uh, sở hữu thọ sở hữu tưởng và là thọ uẩn tưởng uẩn và hành quán thì ba cái sở hữu này nó mới nó mới hay là nó nó đi đi chung với với ờ, với nhau và nó biến hành trong à, tất cả à, à, nó nó không có à, ví dụ như là trong sắc quẩn thì à, đang xanh thì cũng có thể là nó sẽ không có cái thọ uẩn đi cùng ví dụ như là như là ừ, cái cái cõi uh, um, vô tưởng thưa thưa thầy thì nó nó chỉ có sắc thôi chứ nó nó không có cái thọ ở đấy à, hay là những cái cõi uh, um, những cái cõi um, à, gì nhỉ về gói vô sắc thì nó nó cũng lại không có sắc nhưng mà nó sẽ có cái cái thọ vật ở đó dạ con xin được trả lời như vậy có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con <laughs> ờ, hiểu nhưng mà, mà nói cũng còn hơi lung tung nhưng mà cũng được à, ờ, sắc quẩn đang sanh với ai thì thọ quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng thì sắc quẩn đang sanh với những người vô tưởng người ở cõi vô tưởng thì đâu có thọ quẩn như vậy à, thì như vậy là à, pháp luật là cái này đúng à, trúng trong đó không nhưng mà nó hơi lụm thủng xíu thôi nhưng mà cũng đúng thôi giờ có quyết hết không xà thứ 10 điểm xà thứ không <laughs> à, hay quá mà con này tưởng không nói được hay nói được hay quá xa thứ à, hiểu không quý vị hiểu này không ờ, trong room hiểu không hiểu câu này không rồi sao thứ không câu số 2 rồi ok câu số 2 <laughs> nữa sắc quẩn đang sanh với ai thì thọ quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng sắc quẩn mà đang sanh với người ở cõi vô tưởng thì đâu có thọ quẩn thì chỉ là sắc quẩn không thôi nhưng mà trên những cõi ngũ quẩn thì có à, sắc quẩn có thọ tưởng hành thức có luôn cõi ngũ quẩn nhưng mà cõi vô tưởng thì chỉ có một quẩn thôi là sắc quẩn à, nó sanh à, sắc quẩn thôi nhưng không có thọ à, không có tưởng thức à, chỉ có sắc thôi đúng rồi đó xà thử Ờ, thư ký ờ, nhớ ờ, viết ghi câu trả lời ra liền cho người ta học rồi mời cô ta hỏi vô sắc nữa sao thầy thì cũng không có thọ luôn phải không thầy không phải đâu mỗi vô sắc thì không không có sắc này, <laughs> không có sắc thì nó có thọ tử hành thức nó có thọ tử hành thức vậy. vô sắc là không có sắc rồi đâu có tính vô đâu có tính vô con này nữa vô sắc là có thọ có tưởng có hành có thức có đầy đủ tứ danh quẩn nhưng mà không có sắc còn câu này ta đang nói về sắc nha. nó khác ha rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, Rồi, ok ha. Rồi, câu số 2. Rồi, ghi đây, ghi lại cho ra chính cho rõ ràng. rồi đúng rồi đó rồi xà hữu câu 2 tứ danh quẩn đang tứ danh quẩn đang sanh với ai thì sắc quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng thì sắc quẩn cũng đang sanh với người đó phải chăng tư danh vẫn đang tranh với ai thì chắc vẫn cũng đang tranh với người đó đó là chăng xin được ừ, thầy trả lời câu này xin thưa thầy à, tứ danh uẩn đang sanh với ai ai thì tứ danh uẩn ở đây là ừ, thức uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn còn cái sắc uẩn ở đây thì ờ, nói như vậy thì cũng không có đúng ví dụ như là cái cõi vô sắc thưa thầy thì nó nó sẽ không có cái sắc uẩn nó nó nó, nó xanh cùng uh, dạ con xin được trả lời như vậy con xin phép xin phép đúng không vậy đúng không alo rồi xa thử xa thử không nhưng phải nói thêm chút xíu nữa không tứ danh quẩn đang sanh với ai thì sắc quẩn cũng đang sanh với người đó thì khi nói tứ danh quẩn đang sanh nếu mà cõi vô sắc à, thì không có sắc quẩn nhưng mà nếu cõi ngũ quẩn á thì tứ danh quẩn đang sanh thì sắc quẩn cũng đang sanh à, nếu nói cõi ngũ quẩn thì có đủ không rồi nhưng mà vậy đúng rồi đó là vậy là giỏi là ha 10 điểm nữa là hai chục điểm mà ta nói pháp nguồn là ca dữ ta à, hay quá ha rồi câu số 3 Ừ, giỏi khi <laughs> câu trả lời là Rồi, câu số 3. Đối với sắc quẩn, đối với sắc quẩn không đang sanh thì tứ danh quẩn cũng không đang sanh phải chăng đối với sắc quẩn không đang sanh phải chăng dạ con xin được trả lời câu này thưa thầy thì nó cũng nó cũng ngược với cái ở trên nó cũng như là đối với sắc uẩn không đang xanh thì tứ danh uẩn cũng không đang xanh phải chăng câu này cũng không có đúng thưa thầy như là uh, như là cái cõi vô sắc á, thì nó không có sắc nhưng mà nó uh, tứ danh danh uẩn nó vẫn cũng đang xanh thưa thầy cõi tứ uẩn thì nó vẫn đang xanh dù mặc dù nó không có sắc uẩn nhưng mà nó vẫn nó vẫn có thể xanh mà. chưa được chưa được chưa được ai bổ túc thêm mời bổ túc thêm nha Dạ con xin ờ, bổ túc thêm là ngoài những cái câu con trả lời bằng trừ để cõi vô tưởng ấy, thì thì nó có, có thể là nó nó còn không có thọ nữa thưa thưa thầy cái cõi vô tưởng ạ dạ. à, con xin phép nói như vậy à, như là cõi à, gọi là gì? cõi nhất ổn đấy. đấy thì là nó chỉ có một uẩn thôi thì nó nó um, nó sẽ không có Ờ, đồng xanh ờ, à, ổn. Dạ. tại sao con không hề thấy ai nói gì ạ cô meta cũng bị chắc do mạng lỗi ạ ừ. xin được trả lời lại câu này thưa thấy như là đối với sắc uẩn không đang xanh thì tứ danh uẩn cũng không đang xanh phải chăng thì à, có cái cõi tứ danh uẩn thì không cần À, cũng có không cần sắc uẩn ở đây nên là cõi vô sắc đấy ạ dạ con xin được trả lời như vậy thôi ạ using the expression chưa được chưa được chưa được bạn cần bổ túc thêm ai bổ túc thêm không xin mời nha sao em rét nè à? alo <laughs> alo chúng ta bị rất bạn nghe không quý vị rồi nghe rõ ờ, đâu cho Nguyễn là bổ túc thêm cái gì Tina trúng được phân nửa đó bổ túc thêm nữa được không cái ờ, gì đó có người lào cai với bạn rồi mời nha dạ con thưa thầy à, câu câu này ba là đối với sắc uẩn không đang sanh thì tứ danh uẩn cũng không đang sanh phải chăng dạ ở ờ, câu này thì sắc uẩn sắc uẩn thì chỉ có ở cái cõi à, à, năm uẩn thì có ở cõi à, bốn uẩn thì chỉ có ở cõi ờ, tứ danh uẩn thì có ở cõi bốn uẩn và năm uẩn như vậy thì cái câu này theo con thì nó là là đúng sắc uẩn không đang sanh thì tứ danh uẩn cũng không đang sanh là đối với cõi năm uẩn đó là đối với người chết thì sắc uẩn không đang sanh và tứ danh uẩn cũng không đang sanh là dạ, con cũng không biết đúng hay sai dạ con trả lời như vậy đó thầy dạ có gì thầy bổ túc để tụi con học hỏi thêm dạ con kính tri ân thầy rồi xa lũ xa lũ <laughs> người người chết sắc quẩn đâu có đang sanh đâu tứ danh quẩn cũng không có đang sanh luôn à, đó là thêm cái nữa người chết à. À, khỏi vô sắc thì đúng ha khỏi sắc thì sắc quẩn không đang sanh nhưng mà tứ danh quẩn thì vẫn đang sanh à, như vậy cha phân bổ tốt thêm mỗi người năm điểm xa thấu <laughs> rồi nắm được không quý vị alo trong quyển ghi được không lúc xa là người chết thì sắc quẩn không đang xanh cứ danh quẩn cũng không đang sanh luôn nó đang sanh đang chết rồi nó, nó, nó diệt rồi sắc thì thời tiết người chết thì sắc thời tiết nó, nó, nó, nó, vẫn có như thế nhưng mà nó đâu kêu là sắc quẩn được sắc quẩn kêu là sắc do nghiệp tạo tạo nó có cái đầy đủ mới được chứ sắc thôi chứ không có là sắc quẩn được hiểu nắm được cái câu đó sắc đang xanh à, gọi là, là sắc không đang sanh à, không đang sanh tức là nó không có đang sanh khởi đó. nó không có đang sanh bởi vì cái tử đó, thì cái, tất cả những cái sắc nó bị diệt hết đó, thì nó không đang sanh thì lúc đó tứ danh quẩn cũng không đang sanh là nói với người chết à. và cõi tứ danh quẩn thì không có sắc ừ. lắm được không à, bắt nguồn là cái hiểu không ok hiểu được xà thú không thiên nhãn tuệ nhãn thiên nhãn tuệ nhãn chính là nhãn xứ phải chăng thiên nhãn tuệ nhãn chính là nhãn xứ phải chăng rồi mời em xin làm việc nha con thưa thầy con xin trả lời câu này ạ dạ thiên nhãn tuệ nhãn chính là nhãn xứ phải chăng à, ở đây thì nhãn xứ nó là thần kinh nhãn nó là một trong 12 xứ còn thiên nhãn tuệ nhãn chỉ là nhãn nhưng không phải là nhãn xứ nhãn xứ thì là nhãn xứ cũng phải mà là nhãn cũng phải dạ đó là câu trả lời của con tức là thiên nhãn tuyệt nhãn là nhãn nhưng mà không phải là nhãn xứ nhãn xứ là thần kinh nhãn ạ Ê, xà lứ xà lứ không biết rung hiểu không ha có nguồn lò cai có hiểu không có hiểu không cái gì danh thân gì đây hiểu không đâu thử lên nói lại coi hiểu lên nói lại coi sao tại sao à, à, cô nhung nó không phải là tại sao lên nói ra dạ, thưa thầy uh, ờ, uh, ờ, con nghĩ con con được hiểu ở đây có nghĩa là uh, cái thiên nhãn tuệ nhãn này thì nó thuộc về cái phần danh danh thân thôi chứ nó không có cái cái cái phần sắc ở đây như là uh, như là cái gì con con con hiểu lại đúng không thưa thầy rồi sang thú cô bé ta hiểu cô cô bé ta, bé ta đó là rồi mời cô bé ta lên nói thử nha chưa hiểu luôn rồi mời Châu Nguyễn lên nói nói giảng cho người ta nghe tại sao không mời Châu Nguyễn nha <laughs> học bốn mấy năm ta học lớp này mấy năm là sáu năm mình sáu năm không sáu năm chưa quý vị chưa hả mấy năm qua rồi năm sáu năm vậy thì mới hết đâu à, lên nói giảng ra mà không giảng được thì chết rồi chết rồi bốn năm hả bốn năm <laughs> rồi bây giờ nhãn xứ là thần kinh nhãn đúng không là sắc thần thiên nhãn có phải thần kinh nhãn không của mấy ta thiên nhãn có phải thần kinh nhãn không thì không phải tuệ nhãn có phải thần kinh nhãn không đúng không <laughs> thì đó dễ dễ không hiểu gì vậy ợt <laughs> thì thiên nhãn thì tuệ nhãn thì nó người ta kêu là nhãn nhưng mà nó không phải là nhãn xứ nhãn sứ vừa là nhãn mà vừa là nhãn sứ như cô ờ, cô dung đang nói đây trình bày cho quý vị nghe mà quý vị nghe chắc cũng lùng bùng lùng bùng chút xíu rồi hiểu không giờ hiểu chưa hiểu không cho nguyễn hiểu không của mấy ta lên giảng lại cho bà con người ta nghe nữa. <laughs> dạ nam mô bút tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sanh kha dạ dạ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ nãy giờ con cũng té lên té xuống rồi có khi nghe khi không nhưng mà con và dạ, con xin nói lại con hiểu được gì con con lại dạ nó đâu mất rồi dạ câu thứ ba tư thiên nhãn tuệ tuệ nhãn nghe thầy mới nói là à, nếu là nhãn sứ phải là nhãn sứ phải chăng dạ thầy nói nhãn sứ tức là những cái thần kinh nhãn còn ở đây thiên nhãn tuệ nhãn thì cũng là nhãn nhưng mà nó không phải là thần kinh nhãn cho nên à, trả lời là không phải tuệ nhãn thiên nhãn và tuệ nhãn không phải là nhãn xứ dạ con nói vậy không biết có đúng không thầy dạ xin thầy chỉ dạy thêm ạ à. xà dạ, cô nắm được không hiểu được không à, đâu trong Nguyễn lên nói lại nói nói nói kiểu khác rồi nó lại <laughs> nói là kiểu khác rồi sao trong Nguyễn lên nói là kiểu khác nó ngược nó xuôi về kiểu khác rồi, rồi hiểu không rồi mời trong Nguyễn nha dạ thưa thầy thầy ơi thầy làm <laughs> khó con con hiểu mà ờ, con kêu con phải giảng ra để cho cho nó rõ thì như câu hỏi của thầy và câu trả lời của cô Nhung hay cô Meta thì cái à, thiên nhãn tuệ con hiểu cái nhãn xứ đó là cái thần kinh nhãn còn cái à, tuệ nhãn với cái thiên nhãn thì Ờ, giống như là cái tên gọi nó là cái nhãn ờ, nó có cái khả năng uh, này khả năng kia thôi chứ nó không phải là là là nó không có cái <laughs> nó không có cái sắc thần kinh nằm ở trong đó đó thầy mà con không biết nói làm sao để cho nó rõ ra nó, nó giống như cái tên gọi nó là như vậy thôi còn cái nhãn xứ thì nó phải có thần kinh sắc thần kinh ở trong đó ờ, con, con hiểu vậy đó thầy mà nói ra không biết có đúng hay không nha thầy có gì sai thầy chỉ ra giùm con ạ à. con kính tri ân thầy à, cãi lộn do cãi dữ lắm <laughs> nói nói được à, à, cãi cãi hay lắm mà tám cũng dữ lắm à, đây là mấy phạt người nhang cái này phải người nhang điện người nhang điện mấy người nhang thường rồi sao đúng không rồi qua câu tiếp theo câu số 5 cho Nguyễn rất hiền không hiền đâu bây giờ giao cho cô Nhung ờ, trị ờ, cho Nguyễn mỗi ngày bắt <laughs> đúng là hay nói vậy được rồi rồi tiếp rồi câu số 5 câu chót nha câu số 5 nha rồi học bài nha tóc lông móng răng da chính là thân xứ phải chăng rồi rồi lấy con này nữa không, rồi quý vị nha nam mô Uthaya nam mô Thamaya nam mô Sankhaya dạ con xin trả lời câu hỏi số 5 dạ con xin đọc lại tóc lông móng răng da chính là thân xứ phải chăng thì theo con á thầy nếu con trả lời sai thì thì con chỉ dạy con học hỏi thêm à, con thấy là tóc thì nó không có thần kinh gì hết ở trong đó hết rồi lông rồi cũng không có rồi móng thì cũng không có thì nó không phải là thân xứ bởi vì phải có thần kinh thân á, thì mới là thân xứ rồi còn răng á, thì con thấy là trong cái răng thì nó có thần kinh tủy ở trong thì con <laughs> con nghĩ nó con không biết phải là thuộc thân xứ hay không rồi còn da thì trên da thì có những cái da thì chính thân xứ thầy câu trả lời của con là vậy thì xin thầy chỉ dạy <laughs> biết ngay thế nào con phải tài cũng nói vậy <laughs> bao cô nhung có lè lưỡi cô nói thì sao cô nhung có lè lưỡi <laughs> giờ cho bà phát nguồn lào cai lên lên lên nói nói thêm bỏ lúc gì thêm nha dạ con xin được bổ túc thêm ạ như là tóc rồng <laughs> cổ hồng tóc lông móng răng da chính là thần kinh sứ à chính là thân sứ phải trang đỡ thưa thầy nếu như mà à, tóc lông móng răng da này mà à, nó chỉ là phần phần sắc thôi ạ chứ nó nó nó không <laughs> dạ vâng ạ à, nó nó chỉ là thuộc phần sắc vật chất thôi thưa thầy thì, thì à, nó nếu như mà một người chết thì thì sẽ không thể nó mà là thuộc bộ phận của người chết thì nó không thể được gọi là thân xứ được bởi vì là nếu những cái này nó phải có cái dây thần kinh ở trong đó thì thì mới gọi là là thân xứ được lại còn xin phép được xuống mất chưa được nói chưa được nói chưa rõ được à, thôi do giải thích sao cho nó hợp lý vậy <laughs> này ngại nữa không rồi à, Tina nãy giờ Tina ngồi im dưới à, lên bổ túc cái câu à, cô mới ta nói là sao Tina đâu rồi giờ ta lên coi Tina chìm ru luôn tâm mi lại đây tâm mi Karuna Nguyễn Mộng Võ Thành ai lên à, bổ túc được không này không không được thì thôi để cô nhung cô lên cô bổ túc theo cái ý của cô meta cho người ta nghe là lưỡi thì mời cô nhung <laughs> nhung lên giải thích không được là cô nhung chết với cái như cô meta đó nha mời dạ à, dạ em tại em buồn cười em bật cười thôi chứ không có gì đâu chị mất ta tại vì thầy chị nói thần kinh tủy nha em buồn cười quá thế thôi chứ không có gì hết ạ dạ tóc lông móng răng da thì mình ở, ờ, ờ, hay nghe ở trong cái uh, ờ, 32 thể trường ạ dạ mình cái này mình quán về cái chất đất còn ở đây thì uh, uh, câu hỏi này uh, là tóc lông thì ờ, sinh thân xứ nó chính là thần kinh thân nó trải dài hết cả cái thân mình ở bên ngoài và bên trong còn cái à, chỗ nào mà có thần kinh thân chỗ nào mà nó biết đau thì nó mới là thần kinh thân thì thì nó mới là còn tóc lông móng răng da da này tức là cái da ở phía bên ngoài da chết ấy, thì theo con nghĩ cái này nó không phải là thần kinh thân ạ nó nó ở ngoài thân nó có thể rục nó có thể chắc mà mình cũng không có có cảm giác gì thì theo con nghĩ đó không phải là à, thân xứ không phải là thần kinh thân ạ à. đó là chỉ là cái đất dạ đó là câu trả lời của con ạ dạ con kính tri ân thầy ạ <laughs> rồi xa vớ xa vớ Ờ, tóc lông móng răng già răng cô bách ba nó có cái tủy trong ha cái tủy đó là gì cái răng ờ, có được gọi là thân xứ không à, của tà có thắc mắc cái đó răng nó đau nhất vậy thì cái răng nó có phải là thân xứ không đầu không ngồi là cai là nói rồi dạ thầy thầy thầy ờ, thầy chỉ hỏi về phần phần răng thôi à tôi thấy dạ không ạ răng thì nó cũng chỉ là sắc vật chất thôi nó không nó không phải là là là có thần kinh gì ở trong đó dạ. còn cái tủy này thì nó là thuộc về về cái nó là kiểu là nó nó về nó cái sự cảm giác đau đây là thuộc về về tâm thôi tôi thấy còn còn những cái là cái những cái dây thần kinh nó dạ nó có dây thần kinh thôi chứ còn nếu mà nói đến tủy ăn nếu nếu nói đến răng thì nó nó không phải là là là là dạ, thần kinh thân dạ con xin được trả lời như vậy à, pháp nguồn lào cai nói cái răng là sắc vật chất à, cái răng và sắc vật chất mà cái tỷ thì nó không phải là sắc vật chất <laughs> cô nhung thấy sao <laughs> cô nhung thì cô nhung ý kiến cái tỷ thì không phải là sắc vật chất cô bé ta thấy nói cái này sao còn mời cô bé ta đi mời cô bé ta là nói cái này cái này, cái này, cái này đúng hay là sai mời con dạ thưa thầy dạ thưa đạo tràng dạ con thấy câu trả lời của cô Nhung thì nói là nếu như vậy thì tất cả mấy thứ này đều không phải là thần kinh thân hết con nghĩ vậy thầy thôi thầy chỉ dạy ờ, nhưng mà cái câu của pháp nguồn lào cai kìa pháp nguồn lào cai nói cái răng là sắc vật chất còn cái thần kinh ờ, thân thì không phải là sắc vật chất thì ờ, cô nhung nghĩ sao <laughs> mời cô nhung ơi à, mời khoan khoan mời à, à, châu nguyễn này cho châu nguyễn là giải thích người sao mời châu nguyễn trời thầy lại lại kêu con nữa <laughs> Dạ con cảm ơn cô Beta đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa thầy, trong cái giờ thầy nói con ừ, nói cái cái cái chỗ răng của ừ, mà sis bác mùa lâu cai nói thôi hay là ờ, nói hết thầy? Dạ nói cái răng đó thôi hả thầy? Dạ dạ đúng ờ, đúng rồi nếu cái cái răng đó thầy nếu cái răng mà ờ, nó răng mà giả đi con gắn nó nó, nó cái răng con bị hư thì cái con nhổ đi xong rồi con gắn cái răng giả vô thì nó chỉ là cái răng cái cái vật gắn vô cái cái thân mình thôi chứ nó không có nó đâu có thần kinh tủy ở trong đó à, cái gì à, để con nói đó không có cái thần kinh thân giống như cô nhung nói ở trên à, nó cũng chỉ là một cái vật thôi thầy cho nên là à, sao ta hồi nãy cái câu tác, ừ, của ship pháp nguồn lầu cai nói cái rằng <laughs> là gì đó con quên rồi nãy giờ nghe nhiều quá dạ con nói vậy đúng không thầy tức là uh, hai thị trượt là đúng rồi nhưng mà nó nếu cái thật nó không phải là thân xứ để thân xứ là phải có thần kinh thân nằm trong đó đang nói người sống <laughs> dạ thôi con chỉ giải thích cái răng nó như vậy thôi thầy con không có nói thêm nữa đâu con nói con mất công lắm <laughs> các bạn trứng đây <laughs> ta nó đưa câu hỏi ra lỡ nói tùm lắm tà lá à, thấp nguồn là trai nói cái răng là sắc vật chất nghe chưa nghe rõ không cái răng là sắc vật chất là pháp người lào cai nói không cái răng là sắc vật chất còn cái thần kinh thân thì nó không phải là sắc vật chất thì cái này phải hiểu làm sao rồi trả lời tôi lúng lá trả lời nội tóm gọn trong câu hỏi cái răng là sắc vật chất thần kinh cái tủy thần kinh thì không phải là sắc vật chất thì vậy đúng hay sao hay, hay, hay là hay là có cái gì phải bổ túc rồi cô bé ta lên nói lại hay sao mời người ta nói được gom gọn trong cái câu hỏi nha chứ đừng nói tùm lum tùm la <laughs> người ta lắm được chưa chưa rồi mời con dạ nam mô thầy nam mô tham mai nam mô sanh khai dạ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ dạ bây giờ con đọc lại câu hỏi này tóc lông móng răng da chính là thần sứ phải chăng dạ theo hồi nãy con đã trả lời như vậy nhưng mà nãy giờ con pháp nguồn thì theo con nghĩ lại á, là thần kinh chính là thân sứ, thân sứ ở đây là thần kinh thân thì con hiểu là nhờ có thần kinh thân thì mới có sự xúc chạm mà cái răng á thì nó không có nó không phải là thân xứ rồi ờ, cũng như tóc lông móng răng không có luôn và cô nhung thì nói da thì à, chỗ này con cũng còn lấn cấn lắm thầy da là cái lớp da ở bên ngoài nó có thể là nó chết đi rồi uh, xanh lớp da khác hay gì đó thì như vậy nãy giờ con cũng chưa có biết kết luận là con hiểu như vậy là bốn cái thứ tóc lông móng răng thôi không phải là thân xứ còn cái da này đó thì con cũng chưa hiểu là có phải là thân xứ hay không và dạ, con hiểu như vậy đó xin thầy thôi thầy thầy chỉ dạy đi dạ đang, <laughs> ờ, cái câu hỏi ờ, đưa lên nè có, có, có cho Nguyễn ghi lại cái câu này cho rõ ràng pháp ngừa là cái cái răng á nó là sắc vật chất còn cái tỷ cái thần kinh thân cái thần thần, thần kinh tỷ đó thì nó phải là sắc vật chất thì sao cái này phải hiểu sao ghi ra câu hỏi là cái răng là sắc vật chất mà cái thân thần kinh tỷ thì không phải là sắc vật chất thì đúng hay sai đúng chỗ nào mà sai chỗ nào chứ đừng nói lung tung nữa không vô gom vô câu hỏi trước đã một câu này trước đã rồi giải quyết từ từ không nghĩ ra được chưa cái răng mà xác chất mà cái tỷ không phải là xác chất đó thì cái, cái, cái câu của bác hồ lò cai nãy ờ, lên nhấn mạnh vấn đề này cho mọi người thấy mọi người phải làm sáng tỏ vấn đề này chứ còn lẫn lộn tùm lum tùm la ha rồi ờ, ờ chồng nguyễn lên nói lại cái này nói phân tích cái này coi À, <laughs> rồi dễ ủi nghĩ không ra trời rồi nghĩ ra à, rồi cô dung đi mời cô dung lên ừ, phân tích lại cho đàng hoàng cho bà con hiểu để thôi lẫn lộn tùm lum tà lá rồi cái này trước nha rồi tới cái vụ da sao nha phân này tới đây thưa thầy dạ, trong cái câu hỏi của pháp nguồn lào cai nói là à, tủy à, <laughs> châu nghĩ là không phải thần kinh tủy đâu mà chỉ là tủy thôi tủy không phải là sắc vật chất thì à, ở đây tủy tủy mình có thể lấy ra được mình có thể à, khi mà đụng đến tủy mình có thể thấy đau và khi lấy ra tủy nó một là, là, là một mảnh rất là nhỏ nhỏ ở trong cái răng của mình thì có thể lấy ra được thì là chất à, nó cũng là chất đất à, còn cái khi mà đụng vô nó đau thì trong đó nó có thần kinh à, thân thần kinh thân nó là trong suốt nó phủ khắp cơ thể mình chỗ nào mà đụng vô thấy đau thì nó là thần kinh thân à, thì ở chỗ này á, tủy á, thì à, ở tủy nó vừa là có vật chất mà vừa à, có thần kinh thân dạ, à, đó là ý kiến của con thưa thầy dạ, con kính tri ân thầy ạ dạ, con xuống mic ạ rồi giờ ờ, pháp nguồn lào cai lên nói nói thử phi vật chất pháp nguồn lào cai lên nói coi thần kim thân là vật chất hay là phi vật chất dạ thưa thầy thần kinh thân thì đó là nó là vật chất thưa thầy vâng thì à, thì gọi là gì gì gì gì sư à, thầy nói cái gì thầy gọi là phật vật chất nó nó cái thần thần kinh dạ con cái răng là sắc vật chất tụy không phải là sắc vật chất phải không tụy không phải là tùy nó cũng là sắc vật chất thưa thầy nhưng mà khi mà đụng mà nó đau thì cái lúc đó thì nó nó là nó có cái thần kinh thân ở đấy đó như cô nhung nói đó là con cũng đã hiểu ạ khi mà ờ, ví dụ thì con nói là ví dụ như người chết ấy thì thì nó có ờ, nó không có thần kinh ở đó thì lấy tủy ra hay không thì nó cũng không có đau có cái thần kinh ở đó thì thì thì khi mà ờ, mình lấy cái tủy ra thì rất là đau nhưng mà khi mà lấy ra khỏi cơ thể rồi thì nó không đau nữa thì nó nó nó vẫn là sắc vật chất dạ con trả lời như vậy <laughs> con xin dâng mic đến thầy <laughs> rồi rồi bây giờ ờ, khi mà, mà, mà cái, cái, cái, cái, cái thần kinh thân trong cái răng rồi cái tủy của răng mà bây giờ mà đụng vô đau thì khi đụng vô đau vậy đó là, là cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái thần kinh thân đụng vô đau vậy phải không phải phải không phải đau lửa đúng không đúng không đúng không rồi mà đụng vô đau vậy khi mà đau mà đụng vô đau vậy thì nó là danh sắc hay là sắc danh pháp hay sắc pháp trật lắc <laughs> danh pháp cho này trật lắc <laughs> thần kinh thân là danh sắc hay là danh hay là sắc tinh thân là sắc với sao mà dán là tinh thân là sắc à, nó là sắc thôi nhưng mà cái tâm nó lương cái đó thì mới là danh còn hai cái chỗ này nha cái sắc thần kinh cái sắc thần kinh thân là thuộc về sắc còn cái tâm mà nó nương thần kinh thân là, là, là thân thức á, thì nó mới là danh nắm được không được chưa nắm được chưa nó là lộn xộn như này tại cái chút xíu cho đó họ à, lấn cấn là lộn sắc cái danh là trật lắc không rồi nắm được không rồi bây giờ nói về cái da cái da đó mà cô cô cô bé ta nói cái da đó là là thần kinh thân á, là trật á. cái da nó gì là lớp trải lớp da và thần kinh nó nằm ở phía, phía nó, nó là một cái hệ thống thần kinh khác nó nằm ở dưới da đó dưới lớp da đó cái thần kinh thân có nhiệm vụ là nó bắt cảm xúc còn cái da nó không có làm gì đó ví dụ như một người mà bị tê chân tê tay rồi rồi đâu có biết gì đó là thần, không phải là thần sứ không phải là thần kinh thân nhưng mà thần kinh thân mới là là, là thuộc về thân xứ da thì không phải da thì chỉ là cái lớp phủ thôi cái kia nó nằm ở dưới da mình đó hệ thống thần kinh nó trải dài khắp thân ở dưới da và da trên Tại vì da mình mình giờ mình ngồi mình mình ngồi thiền thì ngồi lát cái tay chân cứng ngắc tê cứng thì dầm rời vô đâu cảm xúc gì đó à, thì cái da là da nhưng mà da nó không phải là thần kinh thân nó không phải là thân xứ à, thần kinh thân mới là thân xứ rồi nắm được cái tay nắm được chưa rồi vô da đụng à, là mình mình đụng vô cái cái giờ là vô da đụng cảm thấy là là mát mát lạnh thì khi mà thấy được mát lạnh vậy đó thì nó là cái hệ thần kinh thân á nó có cái sự xúc chạm à, nó tạo nên cái sự mát sự lạnh thôi thì như vậy đó khi mà đụng vô cái thần kinh thân nghe thần kinh thân đó là nó, nó là danh hay là sắc bằng kinh thân là danh là sát à, sát à, rõ ràng phải xác định rõ ràng nha bằng kinh thân là sắc nhưng mà về cái biết mát lạnh là sắc hay là danh là danh đúng rồi xa thứ đó là thuộc về biết đó là thuộc về cái, cảm thọ là về phân thức, ha à, thì như vậy mình phải phân biệt rõ ràng cái nào là danh cái nào là sắc nữa không bởi vì mình hành tới niệm xứ mình mới mới biết đúng được chứ thôi mình biết lộn xạo <laughs> cái sắc mình danh danh thành sắc mình chết luôn ha rồi vậy ha nắm được hết ha cô ta nắm được chưa nó nguồn là cai nắm được chưa alo rồi giờ đố thêm à, thì na ngồi à, ngồi thiệt ha thở vô cái hai thở vô cái à, đụng lỗ mũi cái à, biết à, đụng lỗ mũi cái hai thở nó xúc chạm lỗ mũi à, thì như vậy cái nào danh cái nào sắc đâu à, quý vị à, để phân tích thử ra cái nào danh cái nào sắc rồi mời cô bé ta nha Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Ca, dạ. Dạ, quý vị có nghe đồng nguyện? Dạ, cảm ơn cô Châu Nguyễn, cảm ơn cô. Dạ, thầy nói lại đi thầy. Hay là con nhắc lại câu hỏi là thầy nói là Tina Nguyễn thở vô, thở ra thì biết là thở vô thở ra cái nào là danh cái nào là sắc dạ đúng vậy không thầy dạ thì thở vô thở ra cái biết đó là danh con thở vô thở ra đó là sắc thầy dạ con hiểu vậy xin thầy chỉ dạy ạ rồi sàng thứ rồi giờ thở vô thở ra sự xúc chạm là danh hay là sắc châu nguyễn đó lên coi dạy thầy mới kêu con hả thầy dạ thưa thầy phải không thầy <laughs> thầy con đang nghe con ờ, con đang nghe câu hỏi là thở vô thở ra cái sự xúc chạm đó là danh hay sắc phải câu hỏi như vậy không thầy dạ thưa thầy thở, cái sự xúc chạm khi mà mình thở vô thở ra thì cái đó là uh, là sắc thầy cái sự nó nó nó có sự tiếp xúc với lại ờ, mình có được cảm ờ, mình có cảm cảm thọ được cái cái sức nóng cái nóng lạnh đó thì con nghĩ cái thở vô thở ra thì cái sự xúc chạm đó là sắc dạ cái gì là danh hả thầy dạ thưa thầy cái cái sự biết thở vô thở ra cái sự biết đó là cái thở vô thở ra và biết được có sự xúc chạm thì cái đó là danh à rồi xa thứ xa thứ rồi đúng vậy không đó, thì phải tập phân biệt từ từ cho nó rõ ràng chứ thôi lộn xào không xong gai nắm rõ rồi chưa tóc nguồn đâu rồi nó đâu im rồi hiểu không sao nghe im rồi <laughs> nói tùm lum rồi giờ im rồi là <laughs> đưa lên núi uh, tam chữ gì đấy gì ban qua rồi phan chi ban hả <laughs> phan phan chi ban phan chi bằng phải màn <laughs> giờ trốn luôn rồi chơi màn à, núp à, à, trốn trốn tìm hả <laughs> lên núi trốn tìm rồi à, là, là đó ra ok rồi bây giờ mình vô tiếp cái phần chót của phần gì đó 12 chi gì bên này 12 chi đạo học ra 12 bữa học 12 chi tới đâu rồi à, cho Nguyễn à, đúng rồi nghe gì là học tới đâu quên rồi học tới đâu đưa lên coi à, tiếp tục là chỗ nào Hết phần chánh mạng và mạng rồi giờ tiếp tục là tới à, số 6 là chấm tinh tấn chấm tinh tấn sammavayama sammavayama chánh tinh tấn chánh tinh tấn là cái sự nỗ lực tinh tấn là là, là nỗ lực tinh cần cố gắng tích cực ha à, mà chánh là chân chánh là sự nỗ lực cố gắng tích cực một cách đúng đắn một cách chân chánh thì được gọi là chánh tinh tấn à, tức là khi nào mình có sự nỗ lực mà đúng đắn nỗ lực à, hợp với lẽ đạo nỗ lực một cách là, là à, trong sạch thì đừng <laughs> sao phải người đi nhỉ <laughs> tỏ gì này? tỏ gì à tỏ vô trễ <laughs> chắc nay bị vợ phạt quỳ gói rồi nó vô trễ nay không nấu cơm nấu nước bị phạt quỳ chứ không giặt đồ nó bị phạt quỳ sao riêng rồi rồi đó là chánh tinh tấn ha tức là sự nỗ lực sự cố gắng sự tích cực à, sự uh, năng nổ và là chánh tinh tấn hay ta gọi là à, à, là siêng năng sự siêng năng sự à, năng nổ là những vậy là gọi là trong bản nội trong thiền pháp thì được gọi là chánh tinh tấn thì chánh tấn này mình biết là mình có tứ chánh cần chánh cần samap bát thà ná tứ chánh cần samap bát thà ná tứ chánh cần là bốn pháp là tích cực siêng năng một cách chân chánh thứ nhất là thận cần samvarapathana là thận cần thận là thận trọng thận trọng là cẩn thận hay là tinh cần cẩn thận phòng ngừa đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi à, tức là đừng cho ác pháp những ác pháp nào chưa sanh mình cẩn thận đừng để cho nó sanh khởi à, tức là mình phải có sự năng nổ tích cực trong cái việc mà là phòng ngừa phòng, trong cái việc mà uh, gìn giữ thì được gọi là thận cần rồi cái thứ hai là trừ cần ba hà nó bách thà nó tức là tinh tấn diệt trừ các ác bất thiện pháp đã sanh tức là khi mà mình thận cần á, mà không nổi đâu mà, mà pháp ác bất thiện pháp nó dẫn sanh thì mình phải nỗ lực mình tinh cần để mình diệt trừ nó à, mình diệt trừ ngay từ đông tấn diệt trừ các ác bình pháp đã sanh khi nó đã sanh lên thì mình diệt trừ luôn không cho nó sanh trở lại ha thì như vậy thận cần và trừ cần là hai cái mà chúng ta cần phải làm tức là đề phòng và và tiêu diệt à, những ác pháp đề phòng ác pháp không cho sanh và tiêu diệt những ác pháp đã sanh à, thì đây là hai cái cái cái chánh cần đầu tiên là mình cần phải làm đối với một người đang đi trên con đường là, là, là à, à, bác chánh đạo ha là phải làm thận cần và trừ cần rồi tiếp theo số 3 là tu cần và quá là bất thà á tu cần tức là tinh tấn tu tập làm cho khởi những thiện pháp chưa sanh à, tức là giờ mình phải tích cực mình siêng năng mình tu tập mình làm thế nào cho những cái thiện pháp mà mình nói mình chưa làm chưa sanh được tức là chẳng hạn như giờ mình chưa có thực hiện được cái ờ, pháp bố thí được tốt đẹp thì cố gắng mình làm cho sanh khởi à, cái pháp bố thí À, pháp trì giới à, pháp à, tu thiền tu tập vân vân thì mình cố gắng mình tu tập mình làm cho nó được sanh khởi à, thì như vậy gọi là tu cần à, tức là chúng ta phải tinh tấn tinh cần để cho làm những cái thiện pháp mà chưa có sanh khởi mình làm cho nó sanh lên à, làm cho nó được phát sanh cho nó được tốt đẹp chẳng hạn như là niệm mình chưa có mình chưa mình còn quá yếu về cái niệm mà mình phải tu tập mình siêng năng tích cực làm cho cái niệm được phát sanh được lớn mạnh thì đó là tu cần rồi số 4 là bảo cần Anurakhana bhathana là bảo cần tức là phải tinh tấn bảo trì bắt đầu tới cái này là mình bảo trì gìn giữ là bảo trì bảo bảo dưỡng đó gìn giữ những thiện pháp được làm cho nó phát triển nữa càng lúc nó càng lớn mạnh lên à, thì như vậy gọi là bảo cần là tinh tấn bảo trì gìn giữ những thiện pháp là đã có sẵn và làm cho nó phát triển lên tức là nó khác với hai cái gì trên là trừ cần là diệt trừ những cái pháp đã sanh còn bảo bảo cần là, là làm cho tốt đẹp gìn giữ phát triển thiện pháp nó đã sanh hai cái này nó khác nhau ha một cái là diệt trừ ác pháp một cái là làm cho thiện pháp được phát sanh lớn mạnh thì như vậy chánh tinh tấn có bốn cái pháp này là thận cần trừ cần tu cần và bảo cần à, mình cần phải thực hiện trong cái đời sống tu tập à, nếu mà trong cái đời sống tu tập mình thiếu bốn pháp này thì không thể tiến triển được không thể phát triển thận mình không có đề phòng ác pháp thì nó sanh nở làm rầm rầm như không ha nên là mình phải luôn luôn cẩn thận đề phòng đó tức là là phòng hộ các căn gìn giữ đừng cho những ác pháp nó sanh ha và khi nó phát sanh mình phải diệt liền đừng để cho nó được tồn tại lâu rồi những cái thiện pháp mà chưa sanh mình làm cho nó sanh lên và khi nó sanh lên được mình làm cho nó được tốt đẹp làm cho nó được phát triển lớn mạnh lên thì vậy đó là bốn cái cái pháp mà thuộc về chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần là cần phải tu tập cần phải à, làm cho nó phát triển ha tốt đẹp ha đó là tứ chánh cần rồi bốn ý nghĩa khác ta cái tới bốn ý nghĩa khác thận cần nguyên nhân khiến tham u ác bất thiện sanh khởi do các căn tiếp xúc với ngoại cảnh à, là, là, là đi qua cái sâu với vấn đề mà do căn với cảnh nó tiếp xúc nhau thì khi mà mình à, ra sống ở ngoài xong mình à, sống ở, ở cuộc đời nữa thì chúng ta thường hay phải tiếp xúc à, mình thấy mắt thấy cảnh sát tai nghe người này nói người kia nói mũi ngửi lưỡi ném thân xúc chạm vân vân à, thì chúng ta phải tinh cần tinh tấn chế ngự những cái nguyên nhân mà làm cho những cái tham nó sanh nó sân nó sanh à, thì mình, mình mình cẩn thận mình chế ngự nó đừng cho nó phát sanh khi mà chúng ta lưỡi ném mũi ngửi thân xúc chạm thì chúng ta phải cẩn thận đề phòng không rồi số 2 là trừ cần tức là tinh tấn từ bỏ tẩy sạch dục tư duy sân tư duy và hại tư duy à, đây là qua vấn đề là chúng ta phải tinh tấn là, là phải làm cho nó sạch sẽ những cái cái cái cái, cái tư duy này à, về dục tư duy sân tư duy hại tư duy phải diệt trừ đó diệt trừ không từ trong cứng nước không đó thì là là trừ cần à, rồi tới tu cần là tinh tấn tu tập thức giác chi nhờ viễn ly ly tham đoạn diệt tức là tu cần đây là nói thẳng về cái vấn đề pháp tu tập về thức giác chi để em tập tấn hỷ khinh định xã tức là thức giác chi phải tu tập siêng năng tu tập chưa phát triển làm cho nó phát triển rồi bảo cần là bảo trì tinh tấn gìn giữ bảo trì cho các đề mục quán tưởng vân vân vân vân à, thì như vậy là thận trừ tu bảo và chúng ta cần phải tích cực nỗ lực tu tập để cho đến khi nào một ngày vinh quang chúng ta chứng đắc được các tầng thiền các đạo quả các ờ, điều tốt đẹp thì như vậy là uh, tu tu là tu theo tứ chánh cần à, như vậy chúng ta sẽ có được những cái sự tốt đẹp như vậy không rồi giờ tới pháp đối nghịch nó nè tứ chánh cần thì đối nghịch của nó là chi pháp chúng ta sẽ học là tà tinh tấn micca vajamo là tà tinh tấn à, đối nghịch lại với chánh tinh tấn mà tà tinh tấn tức là sao tức là cố gắng thực hiện các ác bất thiện chưa sanh cho nó sanh à, mình siêng sang mình làm những cái pháp bất thiện mà chưa sanh cho sanh những cái chia rẽ nói tùm lum tà lá à, thì mình Ừ, tích cực siêng năng trong những cái việc đó ừ, năng nổ trong những cái việc đó thì như vậy là chúng ta đang thực hiện các ác bất thiện pháp à, chưa sanh cho nó sanh rồi tinh tấn rồi hành tà đạo tức là hành những cái cái, cái, cái, cái, cái, cái phương pháp mà đem đến cái, cái sự đau khổ cái sự mà khổ hạnh cái sự mà à, sai lệch để đưa đến cái cái, cái, cái, cái vấn đề mà coi như là thuộc về ta à, đó là à, tà tinh tấn à, thì như vậy thực hiện các ác thiện pháp hành những cái cái, cái tà đạo này được gọi là tà tinh tấn rồi chi pháp nó là tâm sở cần ha, chi pháp chính là tâm sở cần rồi số 7 là chánh niệm chánh niệm là sama sati là chánh niệm và sự biết rõ là sự ghi nhận sự biết rõ sự tỉnh thức sự ghi nhớ à, tức là khi nào có sự chú ý ghi nhận đúng thực tính pháp khi đó có chánh niệm à, tức là khi nào chúng ta có sự ghi nhận sự ghi nhớ sự tỉnh thức à, đúng theo cái chân đế pháp đúng theo cái pháp thực tính thì khi đó chúng ta mới có niệm là mới có được cái chánh niệm thì trong cái chánh niệm cho mình biết là có bốn phần à, là niệm xứ à, trong cái tứ niệm xứ coi là thân thọ tâm pháp là bốn cái pháp này à, là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp thì khi chúng ta niệm đúng theo bốn cái pháp này thì chúng ta đang có được thực hành được cái pháp gọi là chánh niệm rồi đối nghịch nó là tà niệm mitcha sa tí rồi cũng là là niệm nhưng mà sự ghi nhớ sự ghi nhận là chú ý là những cái pháp thuộc về bất thiện pháp à, tức là mình ghi nhận ghi nhớ những cái pháp bất thiện những cái ác pháp những cái điều xấu điều quấy à, thì như vậy được gọi là tà niệm chi pháp nó cũng là tâm sinh niệm à, chi pháp tâm sở niệm nha nghe em đọc lại nha thì chi pháp ta là tâm sở niệm thuộc về chánh niệm à, chứ tà niệm thì không có ha tà niệm thì không có chi pháp nhất định à, tà niệm mình mình dòm trên bản điêu vậy dòm bản không có cái nào là tà niệm nữa không có chi pháp tà niệm mà tà niệm nó có được là do tham hay là do sân à, nó, nó, nó, nó điều xử nó làm những việc đó thì như vậy tà niệm không có chi pháp nhất định bởi vì thấy mình tà niệm mình có cái sự ờ, bậy bạ ghi nhớ về bạ ghi nhận về bạ thì nó thuộc về tham sân si nó điều xử ha à, thì như vậy là tà niệm không có chi pháp rồi mà samadhi sự an trú trong một cảnh duy nhất làm tăng trưởng các pháp hảo tốt đẹp thì được gọi là chánh định à, mấy cái này mình học biết hết rồi ha thì khi nào mình có sự an trú trong một cái cảnh một cái đối tượng như nào đó mình làm cho tăng trưởng được uh, những cái pháp tốt pháp đẹp mà được tốt đẹp an trú vào nó tốt đẹp thì được gọi là chánh định thì trong cái định định thì cho mình biết có ba loại à, quý vị cũng thường hay nghe là có ba loại là thứ nhất là sát na định khanika samadhi là sát na định à, tức là định trong tâm thiện dục giới à, là, là sát na định là những sát na sanh lên có cái, cái tâm sanh định đó trong tâm thiện người giới gọi là sát na định rồi cận định upacha đó samadhi là định trong tâm thiện dục giới hợp trí dục giới hợp trí thì đây là ừ, gọi là cận định hoặc là những cái tâm thiện hợp trí mà nó nó, nó, nó gần đi vô cái cái, cái an chỉ định đó, thì được gọi là cận định à, hoặc là an chỉ định số 3 là an chỉ định ấp mana samadhi là định trong các tâm thiền à, thì khi này đã vô thiền à, thì được, được gọi là an chỉ định còn cận định là nó gần tới an chỉ định à, thì lúc đó là những cái tâm thiện hợp trí chuẩn bị cận hành thượng thứ bỏ bực dũng thiện chuẩn bị cận hành thượng, thượng thứ rồi, rồi, rồi, rồi chuyển tập á, à, rồi, rồi mới ăn chỉ định à, thì như vậy được gọi là cận định à, còn sát định là chỉ là những cái sát na là trong tâm thiện nghiệp giới nó sanh lên à, nó có được những cái sát na định cận định và an chỉ định đó là phân theo ba rồi phân theo hai tức là có hai loại định nghiệp thế à, định thuộc về hiệp thế gian hợp với thế hợp thế gian là định trong những tâm thiền hiệp thế à, những tâm thiền sắc giới vô sắc giới đó thì được gọi là định hiệp thế à, đó là, là là thuộc về, về tâm hiệp thế đó có gì không là thuộc về tâm tâm thiền hiệp thế đó. tâm thiền sắc giới vô sắc giới là, là định hiệp thế còn định siêu thế là định trong những tâm siêu thế à, tức là tâm định được trong những cái tâm thuộc về siêu thế là tâm đạo và tâm quả đó thì gọi là định siêu thế cái này cũng dễ hiểu mình đã học nhiều ha biết không rồi tà định đối nghịch là pháp đối nghịch sa ma thí tà định này là tâm sở nhất hành trong các tâm bất thiện là cũng là định là nhất hành tâm sở nhất hành Ê, cái cái tá là tâm sở nhất hành là định nhưng mà nó định trong những cái tâm bất thiện tức là trong cái sát na nó là, là có, có cái tâm sở à, nhất hành nó đồng sanh trong tâm tham tâm sân tâm si thì trong tâm sở nhất hành đó, mà nó, nó có cái cái, cái cái cái hòa hợp với lại cái tâm bất thiện thì được gọi là tà định hay là trú trong cái tâm mình nó, nó, nó an trú trong các cảnh sắc thinh khí vị xúc là cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc liên cái pháp pháp ác tà pháp xấu à, nó làm cho các ác bất thiện pháp phát sanh à, được tăng trưởng thì như vậy khi mà chúng ta có sự an trú tâm trong đối tượng ví dụ như cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc à, năm cái đó mà nó có làm có liên hệ đến à, nhân dục liên hệ đến sân à, liên hệ đến những cái ác pháp thì những cái đó được gọi là trú tâm thuộc về tà định à, tà định rồi đánh dấu một cái hoa thị cho mình biết sao chú tâm luyện các phép chú thuật cũng là tà định à, trong đây, đây, đây, đây, đây cho mình biết đây cũng là một cái loại à, định nhưng mà nó thuộc về tà định bởi vì thứ nhất là nó không đem đến một cái lợi ích giải thoát tức là nó không có làm giảm tham giảm sân giảm si mà nó còn làm tăng trưởng tham sân si thì như vậy chú tâm luyện những phép bùa chú thực bệnh rồi chi pháp thì pháp nói chung là chỉ có một tâm sở là tâm sở nhất hành à, nó tâm sở nhất hành là, là chỉ có tâm sở nhất hành tâm sở nhất hành khi mà đồng sanh trong những tâm bất thiện thì nó thuộc về tà định à, tâm sở nhất hành tâm sở nhất hành mà đồng sanh trong những tâm thiện thì được gọi là chánh định hoặc là nếu mà nói rõ ra là, là sát na định à, còn trong những cái tâm thiện hợp trí mà gần với cận định gần với đại nhập định đó, thì gọi là cận định à, còn những trong tâm thêm à, thì được gọi là nhập định à, thì đó là vấn đề chánh định và tà định để cho chúng ta biết cách rõ ràng ha à, hiểu cái nào là là chánh định cái nào là tà định à, phân biệt chúng ta thấy là chi pháp nó có một nhưng mà thành ra nó có hai à, đó là cái vấn đề như vậy rồi hôm nay chúng ta học 12 chi đạo mà xong dứt dứt cái phần 12 chi đạo ha và hoàn mãn rồi bạn mẹ chỉ đạo và kỳ tới tuần tới chúng ta sẽ đi vào 22 quyên à, học tới 22 quyên rồi mà mình tới đây là vừa phải lẽ ha à, do phú quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nhau cả thái nam mô tài giác nam mô thầm ảnh nam mô sanh khai giác rồi xin mời mc Nam mô tha Thaya, Nam